rất đẹp bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại và thử những tính năng của bếp cho các bạn xem đầu chia lửa của bếp vẫn còn rất là mới đây rất rất rất sử dụng rất đẹp bếp ờ, có hai cái đầu chi lửa bằng đòn rất là mới bếp này thì cũng được xuất xưởng vào ờ, tháng 6 năm 2015 để các bạn có thể ờ, nắm rõ hơn những thông tin của bếp cũng như những chức năng của bếp khi tôi giới thiệu cho các bạn thì các bạn có thể ấn vào nút phụ đề tiếng việt ở phía dưới chức năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem là chức năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa với chức năng này tôi sẽ bật hết cả ba bếp lên trong hộp nướng của nó cũng có mâm nướng thì được sơn tính điện trắng men chống dính vì nướng thì được à, làm cái nắp đây rất là mới cái đầu tiên tôi thử cho các bạn xem là chức năng khóa ra khi gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ bật hết cả ba bếp lên bây giờ tôi sẽ mở nhỏ lửa lại để dễ thổi hơn từ 5 đến 7 giây